Hi guys. Hello, teacher. Hello, have you guys? Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, Hello, teacher. Yes, hello guys. Các bạn đã chuẩn bị bingo cho chưa? Yes. Have you guys prepared yes. bingo? Yes. Yes. Yes. yes. yes. yes. yes. Yeah. Em Minh học tiếng Anh. Ok, yes, good, good. Bây giờ mình đợi các bạn vào nha. Wait, everybody. Wow. Cảm ơn mình chưa kèm. Em sửa cho anh biết đấy. Let's wait for everyone, okay? Hello. Hi, hello guys today were gonna play a game, okay? today were gonna play a game. Hello, guys. Bye. Bye, teacher. Bye, guys. Đứng đây không ra không thấy đâu. Đấy, dịch nữa, không thấy rồi. Đấy. Chờ. Chắn. Okay, so today we're gonna play game, okay? Hôm nay mình sẽ chơi game trước khi mình học bài, mình lại tiếp tục làm những cái bài tập đúng không? Nhưng mà đầu tiên thì cô vẫn phải nói về, cô vẫn sẽ phải nói về những cái um, những cái uh, quy luật này. Cô sẽ vẫn phải nói về một số cái quy định của lớp học nè, okay? thì bạn nào mình chưa rõ về quy định các bạn lại đọc cho cô nghe nha đầu tiên thì các bạn chắc còn nhiều bạn cũng đã rõ lắm rồi đúng không là mình phải tắt micro nè đó khi nào cô kêu thì các bạn mở lên thì các bạn mở lên như thế nào mình ấn vào cái nút xanh cho cô nè đấy các bạn ấn vào cái nút màu xanh cho cô có cái chữ unmute à, các bạn cứ ấn vào đây là được là mình sẽ được mở micro lên đó tiếp theo thì mình không được vẽ trên màn hình nè hay là mình sẽ không được à và các bạn nhớ là mình phải bấm nút gì à đúng rồi các bạn đã thực hành ngay cho cô rồi đó đúng rồi mình bấm một cái nút raise hand à, để mình ấn vào cái nút này để tên tụi con nó hiện ra thì cô có thể bấm vào cô có thể mời các bạn khi mà các bạn xung phong nè đúng không rồi còn gì nữa tụi con có thể làm gì nữa nè à các bạn không được quyền không được quyền à, tự ý chat trên uh, thanh chat à, mình ở đây là có thầy nữa ngoài cô còn có thầy nữa và bạn nào mà nếu mà chat quá nhiều hay là chat gây ảnh hưởng đến các bạn xung quanh thì các bạn sẽ không được học nữa đó cho nên là để được tiếp tục học trong lớp thì các bạn nhớ là mình không tự ý chat ở trên thanh chat nha ok và cuối cùng thì cũng như các các bạn đã rất, rất là, là giỏi này các bạn lúc nào cũng làm bài tập về nhà cho cô và nộp cho cô nè đúng không thì mình tiếp tục làm như vậy cho cô nha ok mình tiếp tục uh, làm bài tập về nghe rồi lại cứ nộp cho cô cô sẽ sửa bài cho các con ok guys à con không thấy chữ unmute là tại vì cô chưa bấm mà chừng nào cô gọi đến chữ bạn nào đó thì cô sẽ ấn vào một cái nút thì ở trên màn hình của con mới hiện ra cái cái cái cái, thông báo đó ok hello Jan hi hello guy hello Bảo ok so now ừ, sau khi mà mình sau khi mà cô đã nói về cái cô đã nói về cái uh, quy định rồi nè thì bây giờ cô cần hỏi là có bạn nào hôm nay mình mới học buổi đầu tiên không ở đây có bạn nào mới học buổi đầu tiên thôi không các bạn nào hôm nay mình mới học buổi đầu tiên thôi không à có hả ừ như vậy là đây bây giờ có một số bạn là mình mới học buổi đầu tiên thì bây giờ cô cần các bạn làm những cái việc như sau đầu tiên thì bữa học hôm nay thì các bạn sẽ được chơi game à, các bạn sẽ được chơi game nè cho nên là bây giờ cô cần các bạn như sau bây giờ bạn nào mới học buổi đầu tiên thì các bạn lưu ý giúp cô các bạn hãy nhờ bố hoặc mẹ chụp lại cho cô cái hình hai cái hình sau và tụi con sẽ làm theo cái này chỉ trong vòng 5 phút thôi những cái này là các bạn nào đã học trước thì các bạn đã làm sẵn ở nhà rồi cho nên là bây giờ bạn nào mà hôm nay mình mới học buổi đầu tiên thì bây giờ các bạn nhanh chóng nè lấy cái ờ, máy ảnh lấy cái ờ, mạng à, lấy cái điện thoại chụp cho cô cái này trước ở đây cô có hướng dẫn cụ thể nè thì tụi con sẽ nhanh chóng chụp lại cho cô nha bạn nào mà chưa có khung bingo nè các bạn nhanh chóng chụp lại cho cô cái hình này rồi cô cho 10 giây thôi nha 10 giây nha mọi người 10 9 8 seven, six, five, four, three, two, one. Okay. Now, okay, các bạn chụp xong hình này thì mình sẽ có một cái ví dụ ở đây. Đây, tụi con có một cái ví dụ ở đây thì tụi con cũng chụp lại luôn. À, đây bạn nào mà chưa vẽ được cái khung bingo thì đây là cái khung ví dụ. Tụi con dựa vào trong cái hồi nãy cô có 40 cụm từ khác nhau đúng không? Bây giờ các bạn sẽ lấy ra 16 cụm từ trong số 40 cụm từ này mình điền bất kỳ vào trong những cái khung như thế này như vậy đó. Tụi con vẽ một cái khung gọi là khung hình vuông 4 x 4 đó đúng không? Thì sẽ có 16 cái ô nhỏ ở trong thì tụi con điền vào cho cô 16 cái cụm từ, tụi con chọn bất kỳ trong số 40 cụm từ đó. Rồi cô cũng cho các bạn 10 giây nha. Bạn nào mà mình chưa làm thì mình chụp lại cái ví dụ nè. 10 giây nha. Ok. 10 9 8 seven, six, five, four, three, two, one. Ok, bây giờ thì cô sẽ không chiếu slide nữa đâu nha. Các bạn nhanh chóng nha. Bây giờ các bạn có 5 phút để mình vẽ nè. Rồi bây giờ thì cô có một số việc cần thông báo với mọi người nè. Rồi bây giờ thì cô cần bây giờ các bạn có biết à, các bạn nào có các bạn nào biết là trong lớp của mình đã có một bạn được giải super kid không nè bạn Xuân Thủy hôm nay có học với cô không nè Xuân Thủy hôm nay mình có học không cô sẽ kiếm thử coi có Xuân Thủy ở đây không nha Xuân Thủy nếu mà có thì chat thử cho cô nè xem thử coi là bạn super kid trong lớp mình hôm nay có tham gia lớp với mình không nha Are you here Thủy? Are you here? à, bạn Xuân Thủy hôm nay có học với chúng ta không nè Ừ, cô không thấy Xuân Thủy đâu nhưng mà nếu mà các bạn nào mà chưa biết thì bạn Xuân Thủy bạn có học trong lớp của tụi mình nè và bạn đã được bạn đã được giải Super Kid trong tuần thứ hai đó à bạn chính là Super Kid của Second Week đó bạn rất là giỏi luôn à, ngoài việc làm bài tập về nhà nè thì bạn uh, Xuân Thủy còn uh, bạn Xuân Thủy còn uh, tự uh, nghĩ ra một cái chủ đề và bạn nộp một cái bài riêng để thi Super Kid tuần 2 nữa và bạn rất là giỏi và bạn đã giành được uh, bạn đã giành được giải Super Kid của tuần 2 đó và các bạn của mình cũng vậy các bạn của mình có thể vừa làm bài tập về nhà vừa nộp bài và thậm chí tụi con có thể tự nghĩ ra một cái chủ đề khác để làm cái bài riêng luôn à bây giờ các bạn vỗ tay cho Xuân Thủy nè tuy là Xuân Thủy không có ở đây nhưng mà bây giờ mình sẽ vỗ tay cho Xuân Thủy chúc mừng Xuân Thủy trở thành super kid nè các bạn vỗ tay nè ừ, tôi thấy các bạn còn làm ờ, còn biết ờ, dùng ờ, hình vỗ tay để là để là giống như là raise hand vậy đó thì các bạn còn bấm icon vỗ tay nữa good job guys good job rồi bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị trò chơi nha. Ok, we gonna get ready and play the game. Bây giờ cô giải thích nè bây giờ các bạn giúp cô các bạn khoe cho cô thử cái khung bingo của mình nè đâu các bạn khoe vào màn hình để cô xem thử coi là các bạn có làm đúng như là cô cô nói không nha cô sẽ xem thử màn hình của mọi người nè xem là các bạn có khoe cái khung bingo lên chưa nha rồi các bạn để để lên trên camera để cô xem thử nè các bạn để lên trên Memera đi xem thử nè ở trong lớp mình vẫn còn chỗ nè các bạn nào đang ở trên livestream thì các bạn có thể vào lớp à, các bạn vào lớp của mình để mà mình coi nha ok Wow, cô thấy các bạn là Mai Trang nè, Sang nè, à, Bảo Hà cũng có nè, Khánh Nam, Quang Dũng, Xuân An nè, Liêm cũng có nè, các bạn cũng chuẩn bị rất là nhiều tố uyên cũng có chuẩn bị nè rồi good job guys good job anh minh cũng có nè ừ, tiến minh cũng có luôn ừ, very good cô thấy là à, thậm chí hương giang còn tô màu vẽ rất là đẹp nữa nè good job guys good job very good rồi bây giờ các bạn chuẩn bị nè các bạn nghe cô thông báo lại một lần nữa về cách chơi bingo ok bây giờ cô ví dụ tụi con đã có một cái bảng rồi đúng không đấy thì bây giờ cô sẽ mời bất kỳ một bạn nào đó ừ. cô mời ví dụ cô mời một bạn nào đó đi thì bạn đó sẽ làm gì tụi con đã có sẵn cái bảng rồi thì tụi con sẽ có 16 từ rồi đúng không thì bây giờ tụi con chọn một cụm từ bất kỳ tụi con thích nhưng mà không phải là tụi con đọc cái cụm đó lên không mà tụi con phải đặt câu cho cô nha à, các bạn không phải là chỉ đặt không phải là chọn ví dụ các bạn có từ wake up đi các bạn muốn chọn từ wake up nhưng mà không phải là các bạn chỉ đọc lên cho cô là wake up không mà các bạn phải đặt một câu cho cô câu thì phải có chủ ngữ phải có vị ngữ đúng không thì các bạn phải đặt câu cô ví dụ wake up thì cô nói là my um, à, my mother wakes up at 6 a.m. đấy chỉ cần một câu có thời gian có chủ ngữ có vị ngữ cho cô như vậy là được thì lúc đấy các bạn còn lại thì sao các bạn còn lại bạn nào trong cái um bingo của mình có cái chữ wake up à các bạn có chọn cái chữ wake up thì các bạn tích vào cho cô à đường cây bút nè tích vào làm dấu làm sao đó để tụi con biết là tụi con có cái chữ wake up rồi đấy xong rồi mình sẽ làm gì nữa sau đấy thì tụi con sẽ giúp cô tụi con lại tiếp tục nghe một bạn khác hoặc là mình có thể được mời thì sao có thể là mình được mời đúng không thì có cụm từ nào thì tụi con cứ tích vào cho cô nhưng mà bingo ở đây thì không phải là bingo chỉ có một hàng đây để cô ví dụ lại đây bingo của mình không phải chỉ có một hàng nhau nha mọi người bingo của mình thì ở đây thì rất là đông bạn cho nên là cái việc bingo một hàng nó rất là dễ đúng không cho nên là bây giờ cô muốn các bạn là phải bingo hai hàng cho cô có nghĩa là ví dụ như con ờ, con làm được như thế này đi à, cô ví dụ các bạn làm được như thế này đi đấy là mình bingo hai hàng đó thì như vậy mình mới trở thành người chiến thắng nha mọi người cô ví dụ là các con được hai hàng như thế này thì tụi con mới là người chiến thắng như vậy mình có bao nhiêu hàng tổng cộng mình có bốn hàng dọc nè à bốn hàng ngang nè và hai hàng chéo hàng chéo của mình phải đúng cái hàng chéo này cho cô nha hàng chéo như thế này thì nó mới là cái hàng bốn bốn ô đó thì các bạn nhớ cho cô nha các bạn nào đang ở trên livestream thì mình có thể vào trong room học nè bây giờ các bạn vẫn còn chỗ các bạn có thể vào lớp để mình học để mình có thể cùng chơi với các bạn nha rồi các bạn đã hiểu cách chơi chưa Do you guys understand Yeah, cô thấy là các bạn hiểu rất là nhiều rồi đúng không? You guys all understand, right? You guys all understand, right? À, bạn nào không biết cách mở cam, tụi con có thấy cái chữ video có cái hình giống như cái camera mình quay đó, tụi con bấm vào thì mình mở cam lên nha các bạn nhớ là mở cam lên luôn nha vì hồi lát nữa bạn nào tí nữa là mình muốn thắng thì nói chung là cần phải ít nhất là 7 cụm từ đúng không tụi con cần ít nhất là 7 cụm từ liên tục thì mới thắng được thì tí nữa sau 7 câu đầu á, thì cô sẽ xem thử phần chat coi là có bạn nào thắng chưa à, và cô sẽ tiếp tục xem như vậy bạn nào mà thấy mình có hai hàng bingo rồi thì các bạn chat vào trong khung chat ngay cho cô nha ok nhớ là các bạn chat ngay cho cô và sau đấy thì cô sẽ mời bạn lên bạn show thử cho cô bạn sẽ show lên cho cô cái bingo của bạn xem là bạn có bingo hai hàng không nha Okay, guys, so let's start our game today. Mm, who's want to volunteer? Who wants to volunteer? Let's see. I will choose a friend, okay? I will choose a friend. Bạn nào mình muốn được cô mời thì bấm nút giơ tay cho cô nè. Bạn bấm nút giơ tay lên cho cô nè. Wow, a lot of hands. I can see a lot of hands. I want to invite the first lucky person. Cô xin mời Phương Hạnh. À, cô xin mời Phương Hạnh lớp 4 nè. Hi. Okay, so now please choose. Please choose. Bây giờ con đọc cho cô câu ví dụ nha. Nhớ là phải là câu ví dụ mình mới được tính nha. Các bạn nghe kỹ nè, các bạn nghe kỹ Hạnh nè. What's my face? rồi con đặt câu cho cô nè con phải đặt câu thì mình mới thành công nha bây giờ các bạn chưa tích nha bạn hành phải đặt được câu thì mình mới tính nha I wash my face is seven o'clock. À, ok. I wash my face at seven o'clock. Con có thể thêm cho cô là in the morning. Nếu mà 7 giờ sáng thì con nói là seven o'clock in the morning. Ok. Good job, Hạnh. Thank you so much. Rồi các bạn tích vào. Watch my face rồi tích vào cho cô các bạn nào có không các bạn nào không có không bây giờ các bạn nào không có cái cụm watch my face không bạn thử ngắn cho cô xem coi cô xem các bạn nào hôm nay chưa có được cụm đầu tiên không à, đa số là rồi có nhiều lắm nè các bạn nào không có không các bạn nào ở đây mình không có watch my face không các bạn nhớ là tích vào cho cô nha các bạn nào mà có thì tích vào bạn nào không có thì cũng không sao hết nha bạn nào không có thì mình đợi một hồi thì có thể mình sẽ có nha hiện tại thì các bạn hỏi cô có có bạn mấy bạn nói là có ờ, không thấy slide hả cô đâu có mở slide đâu hiện tại là các bạn chỉ nhìn thấy uh, ờ, các bạn của mình nè ok bởi vì cô không có mở slide mình đâu có cần slide đâu các bạn tự dòm vào trong cái bingo của mình đó rồi tiếp theo watch my face rồi nha tiếp theo tiếp theo cô xin mời I want to invite Let's see. À, thôi cô mời Thủy nha. Hồi nãy cô có mời Thủy. Chúc mừng Thủy thành Super Kid nè. Nhưng mà cô không thấy Thủy trả lời cô. Hello Thủy. Hi teacher. Congratulations. Chúc mừng Thủy đã trở thành Super Kid nha. Congratulations. Bây giờ Thủy chọn cho cô nè. Ok. Now please choose. Bây giờ Thủy chọn cho cô. Từ tiếp theo. Con chọn cái nào? thủy nhớ là phải đặt câu cho cô nữa nha again thủy nói lại cho cô cô không nghe rõ nè em không vào được bingo à, thủy có vẽ bingo chưa thủy vẽ cái khung bingo chưa em mới vào à thủy nhưng hồi bữa trước là thủy có học không nè thủy có nhớ là cô có dặn là phải vẽ một cái khung bingo đó thủy có nhớ không trước em học toán à như vậy là thủy mới học buổi đầu tiên hả à, không sao hết như vậy là bây giờ mình cũng lỡ chơi rồi cho nên là thôi thủy ngồi thủy nghe các bạn chơi với nhau ha ok không sao hết ok như vậy thì cô mời một bạn khác nhé cô mời bạn um... cô mời đỗ phạm ngọc anh nè cô mời đỗ phạm ngọc anh nè ngọc anh đã thấy cô mở micro cho con chưa Ok, Ngọc Anh chọn cho cô cụm từ nè. Which one did you choose? Và con nhớ đặt câu cho cô nghe nha. Go swimming. Go swimming. Rồi bây giờ Ngọc Anh đặt câu cho cô nè. Ừ, Ngọc Anh mới lớp 1 mà đã học ở lớp của cô là rất là giỏi luôn đó. Ngọc Anh có biết cách đặt câu không nè? ví dụ con đặt câu là à, con đi bơi vào lúc is Saturday à bây giờ cô không muốn mình đặt ngày mà mình đặt vào cái thời gian đó ví dụ con 6 ừ, giờ sáng thì sao 6 giờ sáng con nói như thế nào I go swimming at I go swimming at I go swimming at 7 o'clock À, good job. Ok, 7 giờ đúng không? Yeah, good job. Thank you Ngọc Anh so much. Rồi các bạn tích vào go swimming. Go swimming. Các bạn nào không có không? Go swimming. Rồi mình được hai cụm từ rồi nha mọi người. Các bạn nào mà được cái hai hai ô liên tục chưa? Các bạn nào mà được hai ô liên tục chưa? À, cô thấy go swimming là một cái lựa chọn mà cô nghĩ là các bạn thường không có đó tại vì các bạn chắc là sẽ thường chọn những cái wake up uh, wash my face đúng không những cái mà nó thường, thường dùng đúng không thì cô nghĩ go swimming là thường ít các bạn chọn nè đúng không rồi bây giờ cô mời bạn tiếp theo nè cô xin mời ok let's invite Ngọc Diệp ok Ngọc Diệp please dạ tới tới bài khác mấy bạn không biết tới bài mấy tới bài khác mấy bạn em em mới được Ngọc Diệp nè which one did you choose Go to swimming. À, go swimming là bạn vừa mới chọn rồi đó. Con nhớ tích vào đó, bạn đã chọn rồi đó. Như vậy con phải chọn một cái khác nữa đúng không? Tại vì mình đã tích vào rồi mà thì mình đâu có cần phải làm lại đâu. A risk read a book. À, read a book. Ok, bây giờ dịp đặt câu cho cô mới được. Đặt câu cho cô thì mới thành công nha. Đặt câu cho cô nè. Em cô là I read a book at 9 o'clock. Ok, one more time. Bây giờ con nói 9 giờ sáng hay là 9 giờ tối nè? Um, 9 giờ sáng ạ. À, thì con có thể nói là I read a book at 9 o'clock in the morning. Rồi Diệp nói lại cho cô nè. I read a book at 9 o'clock in, in the morning. Good job. OK. thank you Diệp so much. Rồi các bạn tích vào read a book read a book các bạn nào may mắn đạt được ba ba cái liên tục không nè tiếp theo nha mọi người cô mời Xuân An cô xin mời Xuân An uh, go to school okay what is your sentence I go to school it is o'clock in the morning. Good job, very good. Rồi các bạn tích vào go to school, go to school. Go to school guys, go to school. Ừ, các bạn có rất là nhiều. Ồ oh, trời Ngọc Minh được 2 ô là cũng à, Hương Giang cũng được 2 ô là cũng rất là hay rồi đó. Nhưng mà mình phải có hai hàng là mọi người nhớ nha, mình có hai hàng mới được nha. Ok, good job. Next one. Cô xin mời. I want to invite Đức Tiến, please. Đức Tiến, lớp 4. Đức Tiến, please. Which one do you choose? Have a lunch. Have lunch. Have lunch. Rồi con đặt câu cho cô nè tiếng Con đặt cho cô một câu nè. I have lunch at at mấy giờ nè? 12 à 12 o'clock or ờ, con có thể nói 12 giờ trưa đi thì con nói là 12 p.m. 12 p.m. 12 p.m. Good job tiếng. Ok, các bạn ơi, have lunch. Have lunch. Ok. Mình có have lunch nha mọi người. Ừ, các bạn có rất là nhiều nè. Okay, next one. Let's invite another person. I want to invite a girl. Okay, now it's a girl time. Okay, let's invite. Ok, các bạn đợi cô tại nó bị nhảy nhảy nhiều quá nên cô bấm không kịp. Ok, cô xin mời bạn Khánh Vân. Trần Khánh Vân nè. Khánh Vân có thấy cô mở micro chưa? Rồi cô mới bấm lại rồi đó, Vân Vân mở được chưa nè? con bấm vào cái nút màu xanh unmute đó ok yes ok rồi vân đọc luôn cho cô câu ví dụ là được con chỉ cần đọc câu ví dụ là được I play with my friend at five o'clock à như vậy là mình sẽ có cụm là play with friends right play with friends uh mm-hmm. -huh. các bạn tích vào cho cô chưa play with friends play with friends okay các bạn nào có chưa các bạn nào bây giờ mình được one two three four five six rồi mình được 6 rồi đó mình được 6 ô rồi đó không biết các bạn nào gỡ bingo một hàng chưa à như vậy là dương đã bingo được một hàng rồi đúng không bốn ô liên tục là một hàng đó nếu mà được một hàng là mình đã được thành công một nửa rồi đó các bạn nhưng mà phải phải hai hàng mới được nha mọi người hai hàng mới được nha rồi cô mời tiếp theo nè next one Okay, I will invite Bảo Duy. Okay, cô mời Bảo Duy nè. Bảo Duy thấy cô mở micro chưa? Can you turn on your mic? Okay, so which one? um, um, cook dinner. Cook dinner. Okay, what is your sentence? Câu của con là câu nào? Cook dinner. We are cooking dinner. okay good job. Wow, bạn dùng cho cô hiện tại tiếp diễn luôn. Good job Duy. Cook dinner, guys. Cook dinner. Cook dinner rồi các bạn uh, tích vào cook dinner cho cô nha cook dinner bây giờ các bạn nào mà các bạn uh, mình không có nhắn vào uh, khung chat nữa nha bởi vì bây giờ có thể bắt đầu các bạn có bingo rồi đó cho nên là bây giờ các bạn sẽ không nhắn cho cô là con có hay là con không có nữa nha ok bây giờ các bạn mình để ý để con bạn nào mà mình bingo thì mình ghi vào đây thì cô mới nhìn thấy được nha ok cho nên là mọi người mình sẽ không nhắn nữa nha ok các bạn để ý để mình coi bạn nào có bingo nha rồi cô mời tiếp nè ok I want to invite Phương Như lớp rất là đông nên cô không thể mời tất cả mọi người được ok cho nên các bạn thông cảm giúp cô nha rồi Phương Như chọn cái nào nè Tâm chọn cái nào Phương Như còn cái nào nè nói quá con không giữ hấu thì mình no được à, Phương Như có nghe thấy cô không can you hear me Can you hear me, Phương Như? Can you hear me? Bảo Huy bingo là con đã bingo được hai hàng chưa? nếu mà Bảo Huy mà bingo đúng hai hàng có nghĩa là trò chơi của mình là kết thúc rồi đó mọi người Bảo Huy đã bingo được cả hai hàng chưa? Vậy là hai hàng thì mới là bingo nha. Ok. À, cô không thấy Phương Như trả lời cô vậy cô mời một bạn khác nha. đâu Bùi Minh Dũng bingo cả hai hàng có nghĩa là bảy từ hồi nãy là con đều đúng hết đúng không bây giờ Minh, bây giờ Minh Dũng phải mở camera lên để show cho cô thì cô mới biết được là con có bingo cả hai hàng không nè bingo à, Minh Dũng phải mở camera lên cho cô để cô mới biết cô check thử coi là con có bingo hai hàng không nè rồi bây giờ cô mời thêm một bạn nữa nha cô mời khánh nam nè bây giờ khánh nam chọn tiếp cho cô nè Okay, Khánh nam can you turn on your micro? Can you turn on your micro? Yeah. Okay, which one do you choose now? Which one do you choose? các bạn nhắn ít lại cho cô nè mình phải để ý để xem bạn nào bingo nữa I do homework I do homework at at 4 p.m. Ah, do homework. Thank you, Nam, so much. Do homework, guys. Do homework. Okay, do homework. Okay, now next person, please. I want to invite Okay, next person I will invite. Rồi bây giờ cô mời bạn Thanh Phong. Thanh Phong có thấy cô bấm cho con mở micro chưa? Thanh Phong. Các bạn mình ít ngắn lại nha. Mình để để mình xem bạn nào bingo nữa. Ok, Thanh Phong chào cô soccer. Nè. À, play soccer. Okay, what is your sentence? Phong đọc cho cô câu ví dụ của con nè. Play soccer. À, câu ví dụ nữa, con phải tạo thành một câu nữa. Ví dụ như con, con nói là con chơi đá banh vào lúc mấy giờ chẳng hạn. Thì con nói như thế nào? play, I play soccer at uh, 8 a.m. À, 8 a.m. À, ok, 8 giờ sáng đúng không? Yay, good job. Play soccer, guys bạn nào có play soccer thì mình nhắn vào nè các bạn nhớ là mình ít bấm ờ, để cô còn để ý là bạn nào bingo nha ok bạn nào mà bây giờ chat nhiều quá linh tinh thì sẽ bị thầy mời ra khỏi lớp đó ok rồi tiếp theo nha mọi người ơi tiếp theo nè cô xin mời cô xin mời hương giang nè cô mời hương giang nè yes Which one do you choose? Con đọc cho cô câu ví dụ luôn nha. Hương Giang đọc cho cô câu ví dụ luôn. I draw pictures. I draw at a picture at at 8 o'clock. Okay, 8 o'clock. Ví dụ buổi sáng thì con có thể dùng thêm in the morning. Okay, at 8 o'clock. Okay, draw a picture guys. Hình như cô vừa thấy uh, bạn bạn Bùi Lan Phương đúng không? Lan Phương nói là Lan Phương bingo rồi nè. Bây giờ cô tìm Lan Phương nha. Bây giờ Lan Phương ờ, cô xem thử coi là Lan Phương có bingo nha. Dũng cũng được bingo nè. Bây giờ cô thử xem thôi. Nếu mà các bạn bingo là trò chơi của mình kết thúc rồi đó. Bây giờ cô thử tìm ờ, Phương nè. Rồi bây giờ Phương mở micro lên cho cô nè. Phương mở micro lên giúp cô nè. Em mở rồi ạ. Ok, wait me. Sao cô không nhìn thấy Phương ở đâu? Phương đợi cô một xíu để cô xem thử coi là Phương có bingo nha. Ok, Phương nói đi cho cái giọng con nó hiện ờ, cái cái hình lên. Okay. Nói gì cô? Uh, you can say anything because I cannot see you on the screen. Cô không biết. Các bạn có nhìn thấy Phương không? Can you guys see Phương on the screen? Yeah. Uh-huh. A lot of you guys see Phương but ở giờ, sao bên cô thì không thấy Phương nào. Phương đã raise hand chưa? Phương có bấm nút raise hand cho cô rồi đúng không? Vâng. Ok, như vậy đợi cô một xíu nha. Sorry guys, I need to find Phương. Đâu, bây giờ Phương sẽ đọc lên cho cô những cái cụm từ mà con đã bingo thử nè. Con đọc lên cho cô những cái cụm từ mà con bingo nè. and cho cô là Like with friends. Okay. Read a book. Friends. Read a book. Go to school. Go to school. okay. Again. Cook dinner. Uh, cook dinner. Good. Eat lunch. Eat lunch. Have lunch. Okay. Have lunch. Yes. Go swim. Go swimming. Okay. Draw picture. à, draw a picture như vậy là con bingo hàng nào hàng dọc hay hàng ngang hai hàng của con là hàng gì nè hai hàng dọc à hai hàng dọc đúng rồi như vậy là bạn uh, Phương đã bingo rồi đó các bạn ơi wow very good good job bạn có 8 hàng mà bạn là không cần có cái cái chung luôn đó bạn là bingo được hai hàng riêng biệt luôn cô thấy Liêm cũng bingo nè wow như vậy là các bạn bingo cũng rất là nhiều đúng không a lot of you guys have already bingo wow cứ chọn đâu Lim thử giơ cho cô xem nè Lim. đâu Lim giơ cho cô bây giờ cô nhìn thấy Lim luôn rồi bây giờ Lim giơ thử lên camera cho cô xem nè ok yeah. Ờ, closer closer con gần lên một chút gần cái chỗ bingo một chút để cô thấy à cô thấy cái hàng à, hàng dọc của con với hàng gì nữa hai hàng dọc kế bên nhau à một hàng dọc với một hàng ngang đúng không Lim? Yes. À, bạn Liêm được một cái hàng giống như là chữ T, chữ T nằm ngang về đó. À, ok guys. Wow, như vậy là các bạn nào mà bingo là trò chơi của mình đã kết thúc rồi đó Mình chỉ chơi bingo đến khi nào mà có bạn bingo là trò chơi của mình đã kết thúc rồi Ok Như vậy là có rất là nhiều cô thấy cũng có mấy bạn comment là bingo nè Good job guys à, Tuy là mình không bingo nhưng mà không sao hết nha mọi người Ok, it's okay bây giờ các bạn vỗ tay cho cô những bạn nào mà mình được bingo nè bây giờ mình mình không được bingo nhưng mà mình vỗ tay cho các bạn nha ok các bạn có thể là các bạn ở trên livestream của cô là cũng đang có bạn bingo rồi nè đúng không các bạn ở trên học livestream có thể là cũng có bạn được bingo rồi nè ok good job guys good job guys bạn nào mà mình chưa được bingo thì cũng sao không sao hết với lại cô cũng không thể mời tất cả mọi người được đúng không có tới 160 bạn mà cô không thể nào mời tất cả mọi người được ok cho nên là bây giờ mình sẽ tiếp tục học nha mọi người ok bây giờ thì cô có bây giờ bài của mình nè bây giờ cô quay lại với bài của mình nè lần trước là các bạn đã làm bài tập về nhà rất là tốt đúng không à this is a reading ok this is a reading các bạn làm bài tập rất là tốt cho cô nè các bạn có đọc và để ý à, các bạn đọc và các bạn để ý các âm từ rất là rất là tốt các bạn có để ý các phát âm rất là chuẩn luôn nhưng mà vẫn có nhiều bạn thì đọc chưa được chuẩn cho lắm thì bây giờ nhiệm vụ của các bạn là các giờ cô sẽ đọc cho các bạn nghe một lần nữa okay I will read for you guys this one slowly okay các bạn sẽ nghe cô đọc đó như là mình bây giờ các bạn cứ tưởng tượng là mình đang làm bài listening vậy đó các bạn sẽ nghe cô đọc cẩn thận từng từ một rồi các bạn nghe cô đọc cẩn thận từng từ một rồi các bạn có thể về bây giờ các bạn tập đọc theo cô và các bạn về khi mà mình có cái video bài giảng cho buổi ngày hôm nay nè thì các bạn sẽ đọc lại cho cô đọc đi đọc lại cho cô để mình luyện cái cách mình phát âm mình luyện cái tốc độ của mình bởi vì có nhiều bạn đọc cái bài này rất là lâu đúng không các bạn sẽ mất nhiều thời gian để mình nhìn từng chữ một của mình đọc rất là lâu như vậy để mình đọc mà phát âm nó tự nhiên hơn thì mình phải đọc cái tốc độ nó nhanh hơn một xíu nhưng mà đọc nhanh nhưng vẫn phải có tròn âm à, vẫn phải phát âm chuẩn cho nên bây giờ các bạn nghe cô giống như là cô là một cái à, bản bản audio vậy đó bây giờ cô đọc cho các bạn nghe nha okay guys now please listen carefully okay Alfred's daily routine đây cái chữ daily routine này nhiều bạn đọc sai lắm nè không phải là daily đâu mà các bạn daily daily routine ok daily routine Alfred is an American boy có nhiều bạn đọc là American America là đất nước thôi American thì nó mới thể hiện là người Mỹ được ok American boy he lives in Los Angeles California he lives à các bạn để ý cho cô những cái âm đuôi he lives with his family in a modern house in a modern house he is 11 years old and he has got an older brother David and a younger sister à, Diệu Linh đừng có bấm vào cái nút remote control giúp cô nha okay? Diệu Linh Hoàng Diệu Linh please He starts his day at about half past seven. He gets up, goes to the bathroom, takes a shower, brushes his teeth, and get dressed. Brushes, okay guy, brushes. Then he has breakfast and at a quarter, mọi người đọc cho cô cái từ này là quarter, quarter. And at a quarter to eight, he leaves home and catches the bus to school. Catches, catches, okay? Bắt xe buýt đến trường đó classes begin at half past eight. He usually has lunch at the school canteen at half past 12. Các bạn nhìn cái chữ này chắc cũng đoán được đây là cái canteen đúng không? Canteen là canteen của mình đó, canteen trường. Okay. After school at a quarter past five, he goes home. There he does his school homework and when he finishes it, okay, finishes it, he helps his mom laying the table à, có nghĩa là bạn giúp cho mẹ giống như là dọn bàn á ừ, mình chuẩn bị bát đũa để chuẩn bị ăn cơm đó ok At half past seven, the family dines together. Có nhiều bạn đọc là đi dinner, có nhiều bạn đọc là din together cũng chưa đúng luôn. Cái từ này là một cái động từ. Dine có nghĩa là động từ chỉ cái việc tụi con ăn bữa chính á, giống như là con thấy tụi à, con thấy là giống giống như cái chữ dinner đúng không? Dinner thì nó là một danh từ có nghĩa là bữa tối, còn dine nó là một cái động từ chỉ cái việc tụi con ăn cái bữa chính. Như vậy là ở half past seven family ăn tối ăn ăn bữa chính cùng nhau okay at half past seven the family dines together Alfred is a very helpful boy so he helps his mother cleaning up everything after dinner he usually watches TV for a while after dinner and at about 10 o'clock the most he brushes his teeth again puts on his Spider-Man pajamas and goes to bed pajamas có nghĩa là bộ quần áo ngủ của tụi con đó nhưng mà Spiderman pajamas nghĩa là bạn này có một cái bộ quần áo ngủ mà hình Spiderman đó à, his parents always kiss him good night chúc ngủ ngon hôn chúc ngủ ngon kiss à, hôn chúc ngủ ngon before he gets asleep asleep giống như là sleepy vậy đó mọi người à, khi mà trước khi mà à, Alfred bắt đầu cảm thấy buồn ngủ đó asleep có nghĩa là bắt đầu thấy buồn ngủ đó before he gets asleep. Alfred is a very happy boy. Okay, guys. Và có nhiều bạn đọc cái chữ này là asleep. Mình không có đọc là asleep mà mình sẽ đọc là asleep cho cô âm ơ, âm ơ, asleep. Okay. Rồi các bạn về các bạn có thể nghe lại cô đọc à, khi mình coi video bài giảng đó tụi con nghe lại cô đọc và tụi con phát âm theo từng cái từ mà tụi con phát âm chưa chuẩn đó mình phát âm chưa có tròn âm thì mình bắt trước theo mình phát âm lại cho cô nha Okay. Bạn nào mà mình đã làm bài tập về nhà thì cô cũng đã chấm bài và cô có yêu cầu các bạn là nghe lại cái video bài giảng ngày hôm nay nè để các bạn tập phát âm nhiều hơn đó. Ok, các bạn về các bạn nhớ tập lại nha. So now we're gonna continue. Hết bữa nay thì qua hôm sau mình sẽ học đến phần à, ngữ pháp. Hôm nay là mình tập trung, mình vẫn còn đang tập trung học về speaking cho nên là hết bữa sau thì các bạn sẽ bắt đầu học qua ngữ pháp rồi đó cho nên là các bạn chú ý giúp cô nha ok now task 8 you will have to listen and read ok các bạn ở trên livestream cũng vậy các bạn sẽ nghe và lặp lại theo cho cô nha ok các bạn ở trong lớp cũng vậy luôn nghe và mình lặp lại theo cho cô mình nghe thử xem là người ta phát âm như thế nào Okay, guys, so now let's listen. Let's listen. Then I will invite two friends. One will be Jenna and one will be Ethan. Okay. Unit 1, page 6, activity 8. Listen and read. Say. Hi, Ethan. Do you want to get together after school today? Sorry, I can't. I'm busy on Tuesdays. Really? What do you do? At 3.30, I have piano lessons. At 4.15, I go to soccer practice. Then I go home. Oh, what do you do after that? I do my homework, clean my room, and feed the dog. Then at 7 o'clock, we eat dinner. Wow, you are busy. Okay, so you guys just listen. Now one more time, guys. One more time. Một lần nữa và cô sẽ mời các bạn nha. Okay, one more time. Unit 1, page 6. Activity 8. Listen and read. Say. Hi, Ethan. Do you want to get together after school today? Sorry, I can't. I'm busy on Tuesdays. Really? What do you do? At 3:30, I have piano lessons. At 4:15, I go to soccer practice. Then I go home. Oh, what do you do after that? I do my homework, clean my room, and feed the dog. Then at 7 o'clock, we eat dinner. Wow, you are busy. Okay, now are you guys ready? Who want to volunteer? Please raise your hand. Okay, I will invite. I will invite you guys. One will be Jenna and one will be Ethan. So Jenna is for the girl. Okay, so I will invite one girl to be Jenna. Okay, cô mời Hạnh nè, Phương Hạnh nè. Can you turn on your mic? Hạnh đã mở micro được giúp cô chưa nè? rồi con thử coi thử coi trên màn hình của con có hiện thông báo chưa con ấn vào cái nút màu xanh cho cô có cái chữ unmute đó unmute cô đã ấn cho hạnh rồi đó không được hả hạnh à, thôi như vậy cô mời bạn một bạn khác nha hạnh về hạnh xem lại cái cách mà mình mở micro nha để mình có thể được mời cô cô mời phát biểu đó rồi bây giờ cô mời đầu tiên bạn nam đi ha cô mời minh quân trước nè cô mời minh lê minh quân nè Can you turn on your mic? Yes, I can. Okay, good job. Okay, now one more. I will invite Đoàn Phương Anh. Okay, cô mời Đoàn Phương Anh nè. Được rồi. Okay. Okay, Phương Anh. Okay. Okay, so Phương Anh, you will be Jenna, and Quang will be Ethan, okay? Phương An will be Jenna, and Guang is Ethan. Okay, now Jenna first, please start. today? Sorry, I can't. I'm busy on Tuesday. Really? What do you do? At 3.30, I have piano lessons. At 4.15, I go to soccer practice. Then I go home. Oh, what do you do after that? I do my homework, clean my room, and feed the dog. Then at 7 o'clock, we eat dinner. Wow, you are busy. Wow, good job, Wong and Fungan. Good job, guys. Thank you guys so much. Very good, guys. Now, another pair, okay? One more pair. cô mời một bạn một cặp nữa nha ok one more Okay, now I want to invite các bạn nào cô chưa mời nè. Ok, bây giờ cô mời Vân Nhi nè. Can you turn on your mic? Okay, Vân Nhi and Khoa. Okay, Huỳnh Đăng Khoa. Okay, so of course, Nhi will be Jenna and Khoa will be Ethan, okay? Now let's start everybody. Nhi bắt đầu cho cô nè, Nhi sẽ là Jenna nè. Hi Ethan, do you want to get tongue? Together. together. Get together. To, tangle at school today. Okay, wait, wait, wait. Bây giờ lại này Nhi. Get together, together. What together? Okay, get together. Okay, after school today. Okay, now Ethan, now Ethan. Sorry, I can bus today. Okay, again, I can't. Sorry, I can't. I'm busy on Tuesday. Sorry, I can busy Tuesday. À, ở đây con đọc bị nối âm lại nè. Con ở đây con đọc lại cho cô. Sorry, I can't. Sorry, I can't. Rồi con mới nói tiếp là I'm busy on Tuesdays. I'm busy on Tuesday. Again, busy, busy. I'm busy. Busy. I'm busy, à, busy. À, mình không phải là bill busy. mà là be, be, busy, busy. Không phải là bill đâu busy. mà là busy. Ah yes, yes. Busy. Yeah, busy on Tuesday. Good. Xin lỗi tôi không thể, tôi bận vào ờ, những ngày thứ ba rồi. Thứ ba là bạn này có lịch trình, bạn bận rồi. OK, good job. Next one. Tiếp theo là gì? Next one. Really? What do you do? Rồi, Ethan. At, at 3 I have piano lesson. Good. At 4 I go to I go to soccer soccer practice. practice. Soccer practice. practice. okay. Soccer practice. Good. Then I go home. Okay. Oh, what do you do after that? I do homework. Clean, Again, my I do my clean. homework. I do my homework. I do my homework. Clean the room. Clean my room and feed the dog. Then seven o'clock we eat dinner. Ah, again, room vòng của mình á my room, room my room ah yes room good my okay room. Jenna, Jana wow you are busy ah đúng rồi wow bạn bận thật đó you are busy okay good job guys thank you so much okay good job now the last pair the last pair cặp cuối cùng nha the last pair cô mời Ngọc Hà nè Ok Ngọc Hà. Ok good. Ok Ngọc Hà đợi cô, cô mời thêm một bạn nữa nè. Ok Ngọc Hà and Phúc Nguyên. Ok Ngọc Hà và Diệp Phúc Nguyên. Bây giờ Ngọc Hà là mở mic rồi, Diệp Phúc Nguyên đã mở được micro chưa? Yes, I good. can. Okay, bây giờ of course Hà will be Jenna and Nguyên will be Ethan, OK Let's start guys. Ethan, do you want to get the after school today? Okay, again, Sorry, do you I... want to? Do you want to? Do you want to? Want to. Again, want to, want, to. Ah, yes, good job. Right. Nguyên nè. Sorry, I can't. I am busy on Tuesdays. Good, good job. Next one. Really? What do you do? having 3.30, at 3.30, I have piano lessons. At 4.50, I go to soccer practice. Then I go home. Oh, what do you do after that? I do my homework, clean my room, feed the dog, then ask seven o'clock, we eat dinner. Wow, you are busy. Yeah, you are busy. À, bạn bận quá, bạn thật là bận quá. Good job guys, thank you so much. Good job. Ok, Tú, uh, con không bấm vào cái remote control nữa nha. Ok. Now guys, please move to the next task. Okay, so this is a picture of Jana and Ethan. This is Jana and this is Ethan. Okay, thank you guys so much. Now we move to the next task. Cái này vẫn là một cái bài, vẫn là một bài uh, speaking. À, hôm nay mình học speaking. Hết hôm nay thì mình mới qua uh, thứ tư này con sẽ học về grammar. Okay. Bây giờ thì cái bài này các bạn có nhớ là các bạn đã từng làm rồi này đúng không? Okay, you guys have done this before, right? So now it's still, it will be a speaking, it will be a conversation, okay? Bây giờ thì tụi con sẽ không có làm lại cái phần này mà tụi con sẽ nói chuyện như là ở đây có ví dụ nè. The girl asked, what does Dylan do before school? À, như vậy thì bạn nam này mới trả lời là những cái việc mà Dylan đã làm before school. À, hôm trước là mình đã làm rồi này đúng không? Rồi bây giờ bạn bạn này mới trả lời là Dylan đã làm những gì, những gì, những gì. Bạn kể ra cho cô những cái việc mà Dylan làm before school cũng giống như là after school cũng vậy ok bây giờ ở bài này thì cô sẽ mời hai cặp nha two pairs ok now the first pair now the first pair rồi cô mời Phương Thảo nè Ok Thảo wait me bây giờ Thảo cô nè Okay, Thảo and let's see. Rồi cô mời Huy Hoàng nè. Thảo and Huy Hoàng. Okay, yes. So So now, okay. So uh, Huy Hoàng will ask and Thảo will answer, okay? Huy Hoàng will ask and Thảo will answer. Con thích before school cũng được mà after school cũng được, okay? Bây giờ Hoàng hỏi cho cô nè, con hỏi là uh, Dylan đã làm gì? À, Hoàng đã hỏi before school đó. Bây giờ Thảo trả lời nè he plays soccer. Um, Are you sure he plays soccer? Thảo có chắc là play soccer before school không? Bạn hỏi before school nha. À. He he eat breakfast, wake up, brush his teeth, wash his face, get dressed, and and puts on his shoe and puts and on, his, on his shoe. Ok, bây giờ Thảo hỏi lại nhưng mà không hỏi before school nữa mà hỏi cho cô là after school nha. Rồi bây giờ tới Thảo hỏi nè. What does, what Dylan, Dylan What does Dylan What does Dylan do Dylan after After school. Ok, rồi Huy Hoàng trả lời cho cô nè. Wake up. Are you sure wake up? After school nha Hoàng. He, he, he, play, he plays soccer and keep the soccer and play basketball. À, như vậy là sau giờ học thì chỉ làm hai việc thôi là play soccer and play basketball. Okay, thank you guys. Thank you. Now next pair. Okay, one more pair. Now I will invite one more pair, okay, guys? hôm nay là mình sẽ học speaking nhiều đúng không và hôm sau thì mình sẽ bắt đầu học qua về phần ờ, ngữ pháp nha là mình sẽ có làm bài tập nè cô biết là các bạn cũng rất là thích làm bài tập đúng không Ok, let's invite. Rồi, cô mời Thanh Ngọc nè. Thanh Ngọc mở micro được cho cô chưa nè? Hello, teacher. Okay. Thanh Ngọc and à cô mời bạn Mai Tiến Dũng hả? What is your name? Can you tell me your name? You are in class 2A4. Your name is Dung. Where are you? Ok Ngọc đợi cô nha, Ngọc đợi cô nha. Ok. Bà Mai Tiến Dũng đã mở được micro chưa? Can you guys can you turn on the mic? Ừ, cô không thấy bạn đâu mất tiêu rồi. Where is Okay, I will invite another friend. Okay, I will invite ok cô mời hoài anh nè vũ nguyễn hoài anh nè quốc đạt không bấm vào cái remote control giúp cô nha ok hoài anh ok so you going to answer và bạn ok ngọc sẽ uh, ờ, ask first OK. so you going to ask first ngọc OK. now please please guys các bạn hỏi và trả lời giúp cô nếu mà mở toa thì là chị làm em mở được không cái này hỏi chúng tôi này. What the... Ở bên bạn nào khá là ồn nè. Oh my god, chị Tư. Ok, where? Hồi nãy cô mời bạn, hai bạn đó rồi. Bây giờ một bạn sẽ hỏi nè, bạn Ngọc hỏi trước nè. What does Dylan Dylan. Do? What does Dylan? Dylan do after school? Ah, what does Dylan do after school? Okay, next one, whose answer? Này, cô mời bạn nào đã trả lời đâu? À, bạn đã mất tiêu rồi. <laughs> Are you here? Các bạn mà được cô mở micro ấy, thì các bạn phải giữ cái micro luôn nha Tại vì nếu mình tắt nữa thì cô sẽ không thấy các bạn đâu để cô mở lên lại đó Hello Can you answer? Can you answer? Hi anh He wake up eat breakfast. À, again, after school. Bạn Ngọc hỏi là after school nghe hoài Anh. Bạn hỏi là after school, sau giờ học chứ không phải là trước giờ học đó nha. Sau giờ, sau giờ học thì mình có những việc nào nè? He play basketball. What else? Còn một cái nữa. One more. Play basketball. And Play soccer. Ok, good job. Rồi bây giờ Hoài Anh hỏi lại cho cô là before school. Con hỏi before school cho Ngọc trả lời nè. What Dolly what do? Does, what does Dylan do? What Dylan do before school? Good. Ok, Ngọc trả lời cho cô nè. Before school. He wakes up wakes up, break. eats breakfast, còn Brushes, brushes, his face. Ah, washes his face. Okay, what else? Còn gì nữa Ngọc? He dressed. Okay, and put on his suit. À, mang giày vào. put on his shoes. Okay, good job. Okay, thank you guys so much. Thank you. Okay, bây giờ thì cô sẽ cho các bạn làm thêm một bài nữa. Ah, this one is very easy, guys. This one is very easy. Okay, you just need to listen. Okay, and you tick. Give me the number from one to four tụi con sẽ nghe và coi thử coi là cái hình nào nó làm trước cái hình nào bạn này làm trước thì tụi con đánh số 1 rồi lại tiếp tục số 2 số 3 số 4 cho cô một câu chuyện từ 1 tới 4 cái này thì rất là dễ cho nên là cô chỉ mời một bạn làm với cô thôi nha và bây giờ cô sẽ cho các bạn nhắn tin các bạn sẽ nhắn đáp án vào cho cô nha ok so now please listen and then I will invite one person ok chỉ một người thôi now listen guys Unit 1 Page 6. Activity 10. Listen and stick. Number the pictures. 1. I'm really busy before school. I wake up at 7 o'clock in the morning. Right after I get up, I walk the dog. 2. Then, at 7.30, I eat breakfast. Next, I take a shower and get dressed for school. 3. I get to school at 8.45. 4. After school, I play soccer. I get home at around 5 o'clock in the afternoon. Then, I do my homework or watch TV. My family eats dinner at 6.30. At 9 o'clock at night, I go to bed. OK, that is the end of the listening. Bây giờ các bạn ghi đáp án như thế này cho cô nè. Các bạn trên livestream cũng ghi cho cô. Bây giờ à, đúng rồi, mình ghi theo đáp án là 1 2 3 4. Đó các bạn ghi theo thứ tự cho cô vậy đó. Đi ở đây, đây rồi đây rồi đây. À. Cô thấy có nhiều bạn ghi được đáp án như là Xuân An đã ghi được rồi nè. Các bạn còn nghe được cho cô là một là wake up nữa, đúng rồi. Khi mình nghe thì mình cố gắng nghe được những cái cụm từ nào để mình biết là cái bức hình đó thì mình ghi lại cũng rất là tốt nha nghe như vậy thì tụi con sẽ nghe được uh, từ vựng tốt hơn đó ừ, các bạn còn nghe được là to là eat breakfast à Phương Anh còn nghe rõ ràng cho cô luôn là one là wake up go to school rồi eat breakfast rồi go to sleep nè ừ, rồi các bạn làm rất là nhiều bây giờ cảm ơn các bạn đã ghi đáp án giúp cô nè ok bài nghe này là cũng khá đơn giản đó đa số các bạn đã có cùng một đáp án rồi đó bây giờ cô mời một bạn để giúp cô đọc cái đáp án đấy lên nha rồi bây giờ cô xin mời bạn Rồi bây giờ cô mời Bảo Ngọc nè, cô mời Bảo Ngọc nè. OK, Bảo Ngọc, dạ, tell me vâng. which which picture is number one? Which picture? Cô ơi cô. Yes. Cô có thể cho con nghe lại được không? Con chưa nghe rõ. Uhm, cái này thì mình chỉ được nghe một lần thôi nha. Ok, cái này thì vâng. mình nên nghe một lần nha. Bây giờ thì Ngọc nghe chưa rõ cho nên là bây giờ cô cho các bạn nghe lại một lần nữa nha. Ok, bây giờ Ngọc nghe kỹ cho cô nè. Mình tập mình nghe thật vâng. kỹ cho cô nha. Ok, one more time guys. Unit 1, page 6, activity 10. Listen and stick. Number the pictures. 1. I'm really busy before school. I wake up at 7 o'clock in the morning. Right after I get up, I walk the dog. 2. Then, at 7.30, I eat breakfast. Next, I take a shower and get dressed for school. 3. I get to school at 8.45. 4. After school, I play soccer. I get home at around 5 o'clock in the afternoon. Then, I do my homework or watch TV. My family eats dinner at 6.30. At 9 o'clock at night, I go to bed. Ok, do you have your answer Ngọc? What is your answer? Bây giờ Ngọc đọc cho cô như thế này luôn, đọc cho cô cả bốn đáp án từ đây, hình này, hình này, hình này, hình này luôn. Ok. This picture, what number Ngọc? What number? Con thưa cô là four. Four. Okay, what about this one? four. Four rồi đấy gì nữa Ngọc? Four and three. Three. What about this one? Um, Two. Two. Okay. And this one is, of course, number one, right? So now let's see the answer, guys. Unit one. one. Page six. Yay. Activity. Good job. One, two, three, four. Good job, guys. Như vậy đây là đáp án mà cô thấy các bạn chọn nhiều nhất nè. Good job. Các bạn còn nghe được cho cô những cái cụm từ nữa. Very good, guys. Thank you guys so much. Good job, everybody. OK. now before I talk about the homework, bây giờ trước khi cô nói về bài tập về nhà thì cô có một thông báo nho nhỏ cho mọi người nè. Như vậy là sau buổi hôm nay là mình đã học được bao nhiêu buổi rồi các bạn? Mình đã học được 6, right? Như vậy là nếu mà bạn nào học với cô từ buổi đầu tiên là tụi con đã học được là 6 buổi rồi đúng không? Ừ, 6 buổi là mình đã được uh, luyện tập rất là nhiều. Từ chủ yếu là speaking nhiều nè, cũng có writing nè, à, có đọc, có nghe nè. Mình làm rất là nhiều kỹ năng rồi đúng không? và bây giờ thì cô muốn biết coi là trình độ của các con là tính đâu rồi mình học như vậy là mình đã được ờ, cái gì mình đã được theo cải thiện được thêm cái gì về kỹ năng của mình thì bây giờ ở trung tâm Pantero của chúng ta có à, tài trợ cho lớp của mình nè tài trợ cho lớp của mình 60 bạn 60 60 suất học 60 suất để mà mình có thể làm bài kiểm tra năng lực à, đánh giá cả bốn kỹ năng của tụi con gồm nghe nói đọc viết tiếng Anh và còn có là kỹ năng tụi con có dùng được cái zoom chưa nè các bạn nào các bạn đã biết cách dùng zoom chưa ví dụ các bạn có biết vẽ hay là biết ghi trên màn hình chưa đó thì mình sẽ có 40 buổi à và 60 60 suất để mà con đăng ký uh hả -huh. như vậy là làm sao để mình đăng ký được để mình tham dự thi mình để mình thi nè mình thi cái này là một mình mình với một cô giáo hoặc là thầy giáo đó thay vì ở đây là tụi con đang học một lớp rất là đông đúng không nếu mà tụi con đăng ký thi cái kỳ thi năng lực này thử để mình test thử coi mình ra sao đó thì tụi con sẽ được làm bài với một cô giáo hoặc thầy giáo thôi thì mình cũng sẽ xem thử coi là mình có thích học một một hay không một mình mình với lại một cô giáo một thầy giáo ok như vậy thì làm sao để đăng ký bây giờ lát nữa thì cô sẽ các bạn sẽ nói lại với bố với mẹ là để ý cho cô trong cái group zalo đó trong group Zalo thì tí nữa cô sẽ gửi một cái uh, biểu mẫu một cái form à, cô gửi vào trong group thì con có thể nhờ bố mẹ đăng ký cho mình ở trong cái form đấy điền thông tin cá nhân cũng như là cái giờ mình mong muốn được đánh giá năng lực cái giờ mình mong muốn được phỏng vấn đó thì tụi con sẽ nhờ bố mẹ ghi vào cho cô cái form đấy thì mình có 60 uh, 60 suất thôi cho nên các bạn lát nữa nữa nói bố mẹ là canh cho mình là cô gửi vào là các bạn bấm vào để lát nữa mình ờ, mình được một cái mình được ờ, một cái suất để mà mình đánh giá thử cái năng lực của mình coi là tính đâu rồi à video bài giảng thì đương nhiên cô vẫn sẽ gửi đó nhưng mà vào sáng mai nha ok sáng mai thì cô sẽ gửi cho mọi người còn cái này là cô sẽ gửi trước cho tụi con là cái form để mà mình à, được tham gia thi được tham gia thi thử coi là cái năng lực tiếng Anh của mình tới đâu rồi ok guys các bạn nhớ nha tí nữa là cô sẽ đăng vào group Zalo để bố mẹ tụi con có thể đăng ký cho mình tụi con có thể nói lại bố mẹ để ờ, để bố mẹ có thể để ý nha ok và nếu mà bạn nào sau khi mà tụi con đăng ký thi thử mà tụi con còn thích tụi con thích được dạ. học một một á học một thầy một trò đó thì các bạn cũng có thể đăng ký học thử miễn phí luôn à, được đăng ký học thử miễn phí coi thử coi là mình học ở đây nhiều bạn nè mình không có cơ hội phát biểu thì khi mình học một một mình sẽ có cơ hội phát biểu với cô giáo thầy giáo nhiều hơn thì mình có thích hay không nếu mình thích thì mình có thể đăng ký học ở trung tâm luôn ok rồi các bạn nhớ nha bây giờ cô sẽ nói về cái bài tập về nhà của mình nè lần trước là những lần mà mình làm bài tập rất là nhiều về speaking đúng không thì bây giờ cô muốn các bạn chú trọng cho cô về writing ở đây nó không còn là speaking nữa mà nó sẽ là write a story à các bạn còn nhớ câu chuyện Fred Fred's daily routine không các bạn còn nhớ cái hôm trước mình làm bài Fred's daily Alfred's daily routine không thì bây giờ các bạn cũng sẽ viết cho cô một câu chuyện tụi con không cần phải viết một câu chuyện mà nó đầy đủ giống như vậy viết cho cô một câu chuyện tầm trên 50 từ khoảng từ 50 cho đến 100 ờ, từ là được ok thực ra 50 đến 100 từ không có nhiều lắm đâu uh ừ -huh. các bạn viết cho cô tầm 10 12 câu đó ok các bạn sẽ viết cho cô một câu chuyện từ 10 tới 12 câu cho cô nha và câu chuyện đấy thì sẽ có gì câu chuyện đấy thì về daily routine đúng không thì các bạn cũng viết giống giống như là cái format của cái Alfred cũng vậy lần trước là các bạn đã làm rất là nhiều bài tập về nhà về cái timetable của hai người mà mình tự tự sáng tạo ra rồi thậm chí còn có timetable của mình rồi đúng không bây giờ không phải đơn giản là tụi con ghi là à at 7 o'clock I wake up at uh, 8 a.m. I have breakfast mà mình thêm thắt một chút chẳng hạn như những cái cụm từ như là I usually, I often, I never hay là khi mình nói mình chơi uh, mình chơi soccer đi thì thay vì mình nói là at uh, 9 am I play soccer thì mình thêm cho cô một chút cái chi tiết chẳng hạn như con chơi với ai con chơi ở đâu à, I play soccer with my dad in our backyard ở sân sau của nhà con đó I play soccer with my dad in our backyard rồi con thể kể thêm một chút về cái cảm xúc của mình I'm very happy when playing soccer with him à mình thêm thắt vào để nó thành một cái câu chuyện tụi con hiểu chưa không phải đơn giản là mình mình uh, viết uh, ad mấy giờ mình làm gì nữa mà mình phải viết thêm một số câu khác để thể hiện chẳng hạn như tại sao mình lại thích chơi soccer thì mình có thể nói à I like playing soccer because à tại sao tại sao đó thì tụi con viết thành một cái câu chuyện nhỏ về cái daily routine của mình hoặc của bất kỳ ai tụi con tự sáng tạo ra cũng được Các yêu cầu rõ ràng thì cô sẽ gửi lại sau vào sáng ngày mai và các bạn sau khi viết cho cô nhớ là các bạn viết cho cô rõ ràng nha ví dụ nha cô ví dụ ở đây mình có 4 giờ chiều thì mình sẽ không có viết đơn giản là 4 pm nữa không phải là viết con số 4 pm nữa mà mình phải viết là chữ 4 PM đàng hoàng cho cô hoặc là ví dụ 8 giờ 30 đi thì con không có phải là con viết số 8 với số 30 nữa mà tụi con phải viết cho cô là 8 30 viết ra cái chữ age chữ 30 in the evening chẳng hạn viết ra cho cô từng chữ một vì đây là writing cho các bạn nhớ chú ý cho cô cái cách uh, cái cách cái viết chính tả nha à, cô sẽ sửa cho tụi con và sau khi viết xong thì tụi con chụp lại cái bài đấy để đăng lên cùng với việc quay cái video mà tụi con read the story tụi con đọc cho cô nghe nữa thì mình sẽ có hai cái để nộp một cái là cái câu chuyện tụi con đã viết ra cho cô thứ hai là à, cái video mà tụi con đọc câu chuyện cho cô nghe ok you guys understand bây giờ các bạn chat thử vào cho cô là các bạn có hiểu chưa nào you guys understand guys yes I understand À, a lot of you guys have understand. Yes, yes. À, các bạn nhớ là chú ý cho cô cách viết nha. Okay bài này sẽ là cái bài mình giữ lại hôm sau mình học về uh, ngữ pháp thì tụi con sẽ sửa được cái bài của mình luôn đó à, các bạn nhớ là giữ lại cái bài lần này bài viết của mình đó ok yes you guys understand okay good job everybody yes, good job good job guys write a story không đơn giản là mấy giờ mình làm yes, I understand mình không đơn giản làm mấy giờ mình làm gì nữa mà mình sẽ nói cho cô thêm nhiều cái ý khác mình thêm vào để tạo thành một cái câu chuyện tụi con có thể viết dựa trên cái uh, ờ, Alfred's daily routine cũng được đó ok guys so các bạn đừng quên là tí nữa cô sẽ gửi vào cái group Zalo cái form cho tụi con đăng ký được tham gia đánh giá năng lực à 60 suất thôi có 60 suất cho nên các bạn nhớ nha ok guys So now I will turn on the mic for you guys to say goodbye to each other. Okay. Các bạn đợi cô nè, cô mở micro cho các bạn chào tạm biệt nhau và chúc ngủ ngon nha. Okay guys, goodbye everybody. Goodbye. Bye teacher. Bye everyone. Goodbye teacher. Goodbye guys. Bye teacher. Tí nữa cô sẽ gửi cô vào Zalo. Bye. Bye bye. Bye goodbye. Bye teacher. Bye bye teacher. Bye bye. Ôi giời, giảm rồi, giảm rồi. Ôi cô, con có ý kiến. Bye bye teacher. Ôi con có ý kiến. Yes, yes. Các bạn nào có ý kiến gì? Ôi cô. Yes. Ôi cô, nếu mà con test rồi thì sao hả cô? À, nếu mà mình ờ, mình thích mình test lại cũng được. À, uh bởi vì có 6 cái phút cho nên là bạn nào mình test thì mình nên cho mình test nha. Còn con cảm thấy con muốn test lại được một lần nữa để xem thử coi đến bây giờ độ của mình có tiến bộ không chưa thì con có thể đăng ký lại cũng được cô. Yes. Good night mommy. Good night. Good night. Ok, các bạn có thể out ra rồi đó. Yes ôi cô ôi cô yes ở đây thì hơi ồn để mà các bạn hỏi cô coi yes thế nếu như mà mình đăng ký bài thi thì à, thì mình sẽ bảo cô là cô sẽ đồng ý cho mình đăng ký bài thi thi đúng không cô thì cô sẽ gửi một cái form á con hiểu không cô sẽ gửi một cái biểu mẫu á lên trên cái group zalo thì bố mẹ có trong cái group đấy đúng không con sẽ kêu bố mẹ điền vào thì con tự động con điền vào cái form Đưa, đấy cô đang cha bảo gì ạ à con chỉ cần điền vào cái form đấy là thông ok chỉ cần điền vào cái form đấy là, con... người ta sẽ nắm thông tin được yes có phải là nếu như mà con điền nếu như mà con con điền xong thế là con gửi cho cô là cô sẽ gửi lên cho uh, ờ, cho à, người chấm điểm của cô cái form đấy là con bấm sau, sau khi mà con bấm xong á ở cuối cùng nó sẽ có một cái nút gửi con gửi một cái đấy thôi là cái, cái trung tâm trung tâm Mantado sẽ nắm được cái thông tin của con và người ta sẽ tự liên hệ với mình con hiểu không cho nên là con cứ nói bố mẹ lên trên group Zalo để mà mình bấm vào cái form đấy rồi mình cứ điền ở đấy người ta có ghi sẵn họ tên nè còn tất cả luôn con chỉ cần bấm và điền à. vào cho cô đầy đủ rồi mình bấm nút gửi một cái là trung tâm sẽ nắm được hết người ta sẽ liên hệ với mình cho nên là con đừng có lo nha ok Vâng ạ. ok, Good night, Miss guys. Okay. Miss Bye. Bye, teacher. Bye.